bếp ga của thị trường nội địa Nhật bếp uh, model của bếp là KR-KM33BL e mã số của bếp là 076059 đây là ngoại thất bên trong của bếp trước tiên tôi uh, ly bếp này giao cho khách thì à, sẽ giới thiệu các bạn à, một số dòng bếp ga cơ bản thì cơ bản của bếp là khóa ga tự động khi gió thổi tắt lửa đây khóa ga tự động khi gió thổi tắt lửa khóa ga khi à, nước cạn nồi thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một số dòng bếp ga bếp đầu tiên bếp số 1 số 1 mã số của bếp là 035224 bếp này à, có giá 1 triệu 7 bếp à, mặt men chống xước bếp số 2 mã số của bếp là 072 244 bếp này có giá một triệu rưỡi tại bếp này còn đẹp mà giá một triệu rưỡi là tại nó bị cái ờ, cái mặt nó bị này nè các bạn nên giá bếp nó còn nó gì hả bếp này được gắn công tắc gan luôn hả như bếp số 1 bếp này không có mà các bạn muốn ờ, dù các bạn muốn mua bếp số 1 và các bạn muốn gắn thêm công tắc gan như bếp số 2 trên này thì ờ, liên hệ với Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 thì bếp mà gắn à, công tắc gan như bếp này thì các bạn à, gan chiên thoải mái nhiệt độ nó từ 350 đến 400 lần các bạn chiên thoải mái không lo bị à, tắt lửa bếp số 3 mã số bếp là 902062 giá 1 triệu tư tiếp theo bếp số 65 bếp ờ, hiệu ờ, Paloma mã số của bếp là 900 343 bếp này có giá 2 triệu rưỡi bếp mặt mang chống xước tiếp theo bếp số 6 giá 1 triệu 6 bếp này cũng đã được gắn ờ, công tắc gan luôn thì các bạn muốn mua bếp nào thì các bạn chụp lại cái màn hình gửi cho shop gã khuyến mãi thì shop sẽ tư vấn cho tiếp theo bếp số 7 giá 1 triệu tư bếp này thì à, nắp nó là nắp sơn nắp sơn tĩnh điện bếp hiệu Rinnai bếp số 8 mã số bếp là 00547 giá 1 triệu 2 bếp này cũng mặt sơn luôn các bạn mặt sơn tĩnh điện luôn tiếp theo là bếp số 9 hiệu Ginai bếp này giá 1 triệu 6 bếp số 10 giá 3 triệu 2 mã số của bếp là 013993 bếp này thì ờ, có ờ, chức năng 3 ờ, dây. Đó. nắp của bếp thì nắp mặt sơn chống xước tiếp theo đó là bếp kính hiệu Ginai bếp này là giá 8 triệu mã số của bếp là 002300 bếp này là full chức năng luôn nha các bạn được uh, kiền dây nóc nắp khói dây nóc luôn tiếp theo bếp số 15 giá 4 triệu rưỡi mã số của bếp là 00 386 thì các bạn muốn ờ, thích dòng bếp nào á thì các bạn chụp lại ờ, màn hình của cái ờ, điện thoại để gửi cho shop shop sẽ gửi thông tin bếp để các bạn xem ừ. tiếp theo là bếp số 16 sáu ừ. Để quay gần cho các bạn xem rõ nè Bếp này là đẹp luôn Giá 9 triệu à, Số của bếp là 00906 Thì à, sẽ qua bên là bếp Bếp à, ga âm Bếp số 10 18 Bếp này mã số là 00136 giá 8 triệu bếp số 19 cũng biết ga âm luôn à, bếp này giá 8 triệu tiếp theo mã số 20 giá 8 triệu còn mã số bếp là 015 717 à. tiếp theo là qua bên cây uh, à, bếp ga bếp từ âm đây bếp từ âm số 21 giá 2 triệu 7 thì à, cái à, giá 2 triệu 7 này là chưa vệ sinh nha các bạn thì các bạn muốn mua về nhà các bạn tự vệ sinh hay là để cho shop vệ sinh thì là sim 600 ngàn nữa là là 3 triệu 3 Đó. giá 2 triệu 7 là chưa vệ sinh vệ sinh xong là giá 3 triệu 3 như cái bếp số 29 này à, số 22 này đây cũng giá 2 triệu chín cũng chưa vệ sinh luôn đó, giá 2 triệu chín vệ sinh xong là 3 triệu rưỡi số 22 tiếp theo số 23 giá 3 triệu bếp này cũng chưa vệ sinh luôn đó. 24 mã số 24 giá 3 triệu đây tiếp theo là mã số 25 giá 3 triệu luôn tiếp theo là số mã số 27 giá 2 triệu 7 thì ờ, mấy cái số bếp này là chưa vệ sinh nếu các bạn muốn ờ, shop vệ sinh luôn là thêm 600 ngàn nữa Đó, là 3 triệu 3 3 triệu 3 thì ship này ờ, như bếp này mà vệ sinh luôn thì 3 triệu 6 các bạn mà muốn à, mua bếp nào thì chụp lại cái màn hình của ờ, bếp thì à, gửi qua cho shop shop sẽ tư vấn nhân viên sẽ tư vấn cho Bây giờ tôi sẽ trở về cái bếp chính để uh, like và giới thiệu bếp cho khách giờ tôi sẽ đóng nắp lại để ờ, giới thiệu cho các bạn ờ, những chức năng của bếp đây là ngoại thất bên ngoài của bếp nè những cái à, lỗ trống ở dưới bếp này được bên shop à, bao lưới lại để tránh trường hợp chuột vô vào bên trong cắn đứt dây điện à, chức năng đầu tiên tôi thử là phá ra khi gió thổi tắt lửa tôi sẽ bật hai bếp nấu và một bếp nướng lên sẽ bớt ờ, lửa nhỏ để thực hiện chức năng ờ, khóa ga khi gió thổi tắt lửa thì từ 5 đến 7 giây bếp sẽ khóa ra và kèm theo tiếng bếp của bếp có một số bếp thì nó đóng cái gà le tùy theo ờ, tùy theo cái thiết kế của của bếp à, nếu các bạn để ý thì à, cái đèn này nè nó báo hiệu là đóng rồi à, nó phá gà đó, đó. giờ tôi sẽ thử nè đó. công tắc vẫn còn mở ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật so sánh với bếp ga Việt Nam là bếp có xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn tiết kiệm ga thực tế gia đình 4 người ngày nấu ăn 2 buổi thì một bình ga giá 320 sử dụng được 2 tháng rưỡi tức là một tháng chỉ hơn 150.000 tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu nếp thì à, an toàn có cảm biến khóa ga tự động tránh gò gỉ đây cảm biến khóa ga tự động Đó. còn đây là cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi bây giờ tôi sẽ ờ, thực hiện chức năng là khóa ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai tấm sắt này thay thế cho hai cái ờ, đáy nồi ở nhà các bạn xài thì ờ, sử dụng nồi nồi đế dày á để cái nhiệt độ lửa nó giữ nhiệt độ từ 250 đến 300 thì à, bếp sẽ tự động khóa ga khi khóa à, ga khi à, nước cạn nồi còn các bạn mà sử dụng nồi mỏng thì các bạn lửa nó sẽ không giữ được nhiệt độ 250 đến 300 thì bếp thử thì bếp nó không có phá ga được không đủ độ chế độ của nó nên nó không có phá ga các bạn có thử cái buổi cũng không bao giờ phá ga được Tiếp thì đánh lửa điện tử IC bằng hai cục pin đại. Nhà sản xuất Nhật Bản đã đặt an toàn lên hàng đầu. Nên khi các bạn mở bếp ờ, một bên để sử dụng thì cả hai bếp nấu và nướng đều đánh lửa theo mục đích của bếp là đốt ga nếu có rò rỉ. Nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam. Như pin con thỏ con ó dùng chỉ được 15 ngày. Pin Panasonic hay Toshiba thì dùng chỉ được 30 ngày mấy cái pin này nó kém nên các bạn nên tránh tránh xa còn mà để khắc phục khắc phục về pin đó thì à, shop có bán và tặng kèm pin sạc sử dụng được 3 4 4 tháng mỗi lần sạc độ bền của cái pin này thì từ 2 đến 3 năm giúp quý khách không có tốn chi phí mua pin nữa thì à, kèm theo à, bộ pin sạc thì nó có một cái lò xo dòng cục pin với cái à, dây cục pin sạc dây dài 3 mét tiện lợi cho các bạn sử dụng bếp bên trái là nãy 230 khóa ga luôn rồi à. theo tôi biết cái nhiệt độ lên quá nhanh hai trăm rưỡi ba trăm nó phá mà công tắc vẫn còn mở nữa. thì à, trước à, khi mà shop bán pin sạc hay tặng thao bếp thì thì có ờ, đánh dấu cộng vào cái viên pin này dấu cộng thì các bạn dây ra ngoài còn dấu trừ thì các bạn dây trong cái viên pin nó ngắn quá nên ờ, có shop có làm thêm một cái lò xo các bạn sẽ móc vô đây nè lấy lấy viên pin bạn theo nghe theo cái dịp lửa của ờ, nó đánh là pin như vậy là còn đầy ha nè đó. còn mà đánh ờ, yếu thì ờ, cái pin nó yếu hết pin kèm theo đó là cái cọng dây dài 3 mét để sạc bên thằng không biết thì có làm cái cái đầu đầu nó chờ đó. lúc mà pin hết thì cái đèn này đó màu đỏ mà mình sạc thì đây thì chuyển vào màu xanh mình vừa sạc vừa xài vẫn được mỗi lần sạc thì các bạn sạc 18 tiếng ha nếu nếu bằng đêm mình à, tối mình không sử dụng thì mình sạc cho nó à, pin nó giữ an toàn hơn chất lượng hơn bếp này thì không có à, bếp này không có chức năng hẹn giờ nấu nên shop có bán cái cục hẹn giờ này giá 80 80 ngàn tiện lợi cho các bạn uh, sử dụng nướng và các bạn không canh chừng bếp nữa giúp các bạn có thời gian à, mình làm công việc khác trong gia đình như mình biết cái món đó là 15 20 phút nó chín thì mình bấm bấm vô này bấm vô từ 1 từ 1 đến 60 ờ, các bạn ờ, món nào như 10 phút hay 15 phút thì các bạn bấm lên đó. không lo không lo nó quên tức là tiết kiệm ga tiết kiệm tiền đảm bảo uh, an toàn cháy nổ nữa thì bếp này không có ờ, chức năng hẹn giờ bếp này ờ, thì công shop sẽ gắn công tắc nè công tắc gan chiên thì đặc biệt dòng bếp ga bên shop rẻ ăn khuyến mãi thì có phân phối ờ, công tắc gan chiên thoải mái không lo bị tắt lửa những ở nơi bán bếp thì không có ờ, chức năng công tắc gan chiên này thì các bạn muốn mua hay là gắn vô bếp thì ờ, liên hệ qua Zalo Facebook của anh Nam 0909 306 149 bếp thì có bán thêm quanh ga hiệu Namulus 345S bếp này à, cái cái quanh ga này thì mang à, công nghệ của Nhật nhưng mà sản xuất tại khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam an toàn tiết kiệm lửa xanh à, shop rẻ hơn khuyến mãi thì có bán dây quanh ga với tặng kèm thôi các bạn như cái bếp này được tặng kèm theo dây quanh ga từ 90 ờ, đến mét nè còn các bạn mà muốn sử dụng mà dây quanh ga dài thêm thì liên hệ với shop đó có bán và tặng kèm rẻ hơn khuyến mãi bảo hành một năm cho sản phẩm bếp ga nội địa Nhật trong vòng 10 ngày đầu sử dụng nếu bếp có lỗi thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 Ghẻ ân khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa trên khắp cả nước. Các cửa hàng bếp ga các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với anh Nam qua Facebook Zalo 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý. Các bạn mà xem trên YouTube hay trên TV á để ờ, có thể đọc vào remote để kiếm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để ờ, xem thêm nhiều video thử bếp nội địa Nhật của chúng tôi và đừng chia sẻ cho các bạn bè mình cùng xem thì buổi live bếp giao cho khách ờ, cũng tôi đến đây là hết xin hẹn lại các bạn buổi live bếp tiếp theo